Việc mua miếng đất Houston mục đích là gieo duyên ở miền Trung nước Mỹ vì mảnh đất đó nó có hữu duyên, vì đất đó nó có chánh nghĩa. Và đồng thời con em Việt Nam ở bên đó đó họ cũng có cái tâm đạo. Còn cái ly này cái dùng siêu canh hai thách này nè quý vị thấy không? Quý vị thấy là bao nhiêu công ty dưới nào là Cisco, Google, Apple, uh, Intel, Samsung tất cả những cái nguồn máy hay thách đó là những cái nhà mà lôi trôi ở dưới đó quý vị thấy trắng trắng đó, là những công ty lớn không á rồi uh, Facebook rồi uh, cái gì nữa gì con qua lon bữa mua mua bốn mấy triệu á cho nên họ chỉ vì tiền không sau này cái thành phố này cái mảnh đất này họ không có hữu duyên với thiên long sơn và những người mà đang nắm chức quyền của thành phố này cộng uh, hợp tác với những cái người mà gọi là mang danh nghĩa hải ngoại mà làm việc cho phía bên tà ăn hiếp cái núi thiên long sơn đóng cửa năm 2015 Kiệt cứu cái sông Francisco không có bị động đất mà họ lại lấy ân báo oán họ lấy quán báo ân chứ <laughs> sorry họ ăn hiếp Thiên Long Sơn của Kiệt họ đóng cửa của Kiệt đó là những cái uh, à, vô minh đó Kiệt cứu thành phố Sông Phan ngày đó nghe đâu động đất 9.9 thì Kiệt xin cha xin mẹ thỉnh tất cả các vị rồng ở trên trời xuống để mà cứu giảng hồi cái thành phố Sông Phan và đồng thời cái núi Thiên Long Sơn trong vòng 50 dặm sẽ không sẽ phồn thịnh thì quý vị thấy sau này khi mà Kiệt trở về Việt Nam núi Cấm thì Kiệt sẽ không còn trụ ở Thiên Long Sơn này nữa thì lúc đó đó cái thành phố này sẽ gặp một trận đại hồng thủy trên có nói có thể sẽ xóa sổ bản đồ trên thế giới đó nói thì mình nói chứ khấn thì cũng vẫn khấn tại vì đã nói rồi nó vô minh có nghĩa là tạo nghiệp nước việt cũng vậy hôm nay có kiệt lên nói bằng tiếng việt các vị nên trân trọng và lấy những lời của kiệt là thật để mà làm lợi cho cá nhân của mình cho gia đình mình để mà tốt Chứ Kiệt cũng chẳng có gì hết Kiệt là người bình thường Nhưng cũng có thể không phải là người bình thường nha quý vị Người bình thường không có thể nào nói những cái chuyện gì Mà đại sự cả cái thế giới vừa chính trị vừa tâm linh đều trúng hết đâu Gán mà chiêm nghiệm cho kỹ đi cái thành phố này mỗi một năm nó làm ra khoảng 500.000 tỷ nó là chỉ riêng cái thành phố này thôi mà nó làm hơn nước Việt gấp 5-10 lần á chứ đừng nói chi cả nước Mỹ cho nên quý vị phải hiểu nó rất là cực kỳ tất cả dưới những người siêu trí tuệ rất là nhiều con em chúng ta những người ăn học lớn lên ở đây trong đó có cả Việt góp sức rất là lớn cho cái nền à, kỹ thuật à, di mạch của vùng này để mà dẫn đầu thế giới ở đây giờ ok cứ ngồi đây không sao đâu cứ ngồi ngồi luôn đi ngồi luôn ngồi tôi quay luôn ở đây có một số không biết người đâu Ghé thăm Ờ đây ngồi ngồi đi nhiên bữa nay ngày thường cũng có người viếng thăm cái nhà chòi của mình tại à, đang quay à, video không sao cứ ngồi đi những cái di mạch của dùng này ngày hôm nay trong tương lai người UFO sẽ dạy cho một trong những người mà biết nói tiếng UFO sẽ đưa nước Việt thành một uh, cường quốc văn minh rất là dễ dàng cũng giống như Hà Lon vậy nó cũng nghe được tiếng UFO chỉ nó làm chiếc xe điện cái giờ vào rồi còn uh, sau này UFO cũng nói được với một người của nước Việt hey ta dạy mày làm chiếc máy bay uh, à, loại này cái khi mà bay lên là cả ngàn chiếc F35 hay là Miss gì đó cũng à, cũng à, bị rớt hết bắn ra cái tầng trường nhá thì coi như là phải cường quốc dễ dàng không thì mình chỉ nói ví dụ vậy thôi nhưng mà nhiều lúc nó bậy chúng bạ sao mình đâu có nghĩ là là à, những cái chuyện phong thần của cái thời hai này xảy ra như vậy nhưng mà hiện giờ là đang phong thần đó triệt là phân nửa người là diếp ô quý vị có thể nghĩ là vậy là gì ban đêm chị có thể đi về trời đi khắp thế giới chiếc thân đi khắp mọi nơi những người nào mà cần giúp còn sáng vậy thì cũng cà phê ngồi đây hôm nay tại chỗ này nó không có cái mạng quá thì à, kiệt à, không có bỏ livestream được chỉ ngồi nói chuyện vu vơ vậy cái chỗ này nó nhỏ nhỏ vậy mà ngày nào cũng có lẩm rẩm à, lai rai nhiều người tới cuối tuần thì chỗ này đầy hết bốn năm chục người không có chỗ ngồi thì phải lên trên nhưng mà chỗ này á, là ở đây mà có nóng cỡ 35 độ hay là 100 độ ở đây cũng vẫn mát gió với lại ngồi đây á rảnh á, xỏ chuỗi à, đây là kiệt cái ờ, ngày xỏ chuỗi này xỏ mười mấy năm xỏ tặng những người hữu duyên người nào có công chuỗi của kiệt là người đó thành phật tại vì mỗi một hộp là kiệt điển vô thì ờ, để cho mọi người có ờ, cái điển thanh tu nó mau tinh tấn nên tiền mà mua mấy cái chuỗi này á cũng uh, chuỗi nó vậy nè quý vị là nguyên một cái hộp bự vậy đó một cái hộp bự có dây phải không Rồi mấy cái hộp uh, nó dày cái này là giống như ờ, đá cẩm thạch cẩm thạch đen của miếng điện năm bảy nghìn năm là nó đã có linh khí rồi mà lên đây mà từ hột mà kiệt niệm phật mà kiệt xỏ vô nữa thì cái điển nó nhiều lắm nhưng mà người nào cái nhìn thấy có căn tu kìa mới mới tặng đó, cứ ngồi xỏ vậy đó ngày xỏ chừng bốn năm cộng trở lại cái thành phố này là một cái nơi đầu não của cái thời văn minh cho nên à, hồi xưa ông biết mình không có người bảo lãnh không có thân nhân đi lọt vô vùng này cũng may phải lọt mấy vùng khác bây giờ cũng vũa neo chết bà nhờ lọt vô đây cũng à, có một chút tài chánh thì từ đó mới có tiền làm chùa làm núi thì tất cả mọi chuyện á, là đều là các chư vị đã an bài hết cái hồi lúc mà Kiệt đi uh, à, vượt biên năm 79 qua trại tị nạn sông Kla Thái Lan mình đâu có biết mình đi Mỹ mà lúc đó ở trong đó khổ muốn chết mỗi ngày đâu có ai gửi tiền à, đâu có thân nhân gì nước ngoài đâu gửi tiền thấy người ta ăn cục đường uống ly coca đó là à, thèm nhiều nước miếng chỉ mong à, khỏi chạy tị nạn thôi là đã sướng rồi à, đi à, thị điển đi đức đi à, úc đi canada đi nước nào cũng được nhưng mà khổ một cái những cái nước canada nước úc thị điển đức từ thời xưa đó không có thân nhân họ không có nhận ít nhận lắm khó hơn thì chỉ có thằng mỹ là giống như cái thằng mà ăn út nhờ và giàu út chịu vậy đó nghèo út chịu vậy đó thằng mỹ nó hút giờ chót <laughs> nên kiệt giờ ngồi ở đây mà không biết không lọt vô những cái thành phố khác mà lọt ngay cái thành phố giàu có uh, di mạch này thì đó cũng là một cái phước nhưng mà cũng là một cái không phước là vì khi con người ở đây họ giàu có và họ thông minh ăn học giỏi về phần tâm linh rất là thấp họ không có hiểu nhiều cho nên kiệt không có độ được dân à, kỹ sư bác sĩ dung này nhiều rồi cộng lại á chỗ này là chỗ của bà mặt ốm là bà Nancy với cháu bà là ông Nelson là đang làm thống đốc là cho nên cái tiểu bang Cali toàn là thổ tả không à dân chủ không à dân chủ thì nó không có thích về đạo và nó chỉ tiền với uh, những người mà, mà bên ờ, mễ sang định cư rồi còn mua đất ở bên Houston mình nghĩ bên đó cộng hòa tự do hơn chút dân người Việt các bạn họ sống rất là bình dị họ không có đua đòi họ không có picky không có khó tánh như dân đây Kiệt bây giờ không phải là người của San Jose nữa mà là người của những nơi nào mà có người Việt là Kiệt thuộc về người chỗ đó những người nào những cái thành phố nào có thiện tâm biết tu nhiều là Kiệt là người của thành phố đó cha mẹ sẽ gửi Kiệt về chỗ đó mua đất ở Houston cũng là thỉnh ý bề trên cho phép chứ không phải là tự động ý à, mà mình muốn làm gì mình làm nha quý vị mà ở trên thường nói chuyện gần mười mấy năm nay đức thầy là đức quỳnh phú sổ và chư phật thường nói thiên long sơn hay là hải ngoại đều là nơi à, dụng võ à, không phải là nơi dụng võ mà là nơi à, rèn luyện thôi còn mà nơi dụng võ mà thật sự mà để mà làm trong một cái đời này đó là việt nam núi cấm cho nên ngộ á, hồi đó học ở Mỹ qua đây học từ lớp 8 hết đại học nói toàn tiếng Mỹ như gió tự nhiên đi mở cái hãng ngay vùng này mướn nhân công Việt Nam không rồi từ năm 93 tới giờ ấy, xài tiếng Việt nhiều hơn tiếng Mỹ cho nên giờ tiếng Mỹ dở hơn tiếng Việt không phải dở mà nó mình không có nói nhiều mà cứng hơn nhưng mà mình nói chuyện với mấy thằng manager mấy thằng ờ, quản lý thì cũng bằng nói tiếng Mỹ luật sư đồ cũng phải xài tiếng Mỹ nhưng Mỹ nó là xài tiếng Việt mỗi ngày à, 90% tiếng Mỹ mình xài có 10% còn ngày xưa ngược lại xài tiếng Mỹ 90% tiếng Việt 10% tại vì lúc đó đâu có nhiều người Việt đó thì cái gì mà à, lâu quá mình không xài thì nó lỡ lỡ lại nhưng mà không quên có nhiều em nhỏ lớn lên đây cha mẹ rất là hiểu về thiên long sơn hiểu về kiệt mấy em nhỏ lại không hiểu tiếng Việt thì rất là nhiều phụ huynh muốn Kiệt nói tất cả những gì Kiệt nói bằng tiếng Việt cho bằng tiếng Mỹ để cho những đứa Việt Nam mấy đứa nhỏ lớn lên đây nó không hiểu tiếng Việt để nó nghe thì cũng muốn lắm á chứ nhưng khi mình nói mà quá xa chưa chắc tụi nó tin nữa tại vì tự nhiên nó đang sống đời sống thực tế di mạch uh, ờ, G5 mà mình đang nói chuyện ờ, phong thần diễn nghĩa thì nó nghĩ là mình nó nghe ông ờ, điên nói chuyện sao cộng lại với cái dân thổ tả ở đây á, mà nó mà nghe chuyện nói tiếng mỹ mà cứ nói cái dân ờ, dân chủ á, là tạ thì <laughs> làm sao mà việc sống ở vùng cali này nổi bây giờ là phật thông cảm để từ từ đi ở ngoài kia trăm người thương thì cũng phải có vài người ghét mà bây giờ nó không phải dài mà là cũng cũng một số cũng ghét là vì họ vô minh họ không có hiểu về cái thời đại tận thế là như thế nào những người đó đa số là những người giàu có con ông cháu cha ngồi ăn trên ngồi rồi thì họ không có biết được cái khổ của tận cùng trong xã hội cái người bán vé số bây giờ đi cả ngày gãy cái chân cũng chẳng bắt được tờ vé nào cái bà bán uh, cháo lòng hay là cái uh, xe bánh mì á, không biết được nhiêu tôn nhiêu ổ thì người đó người ta mới ném được cái sự khổ còn ở trên chỉ cần gì gọi cái là có shipper có người đưa đoạn tới nhà họ không có biết khổ cho nên họ không có nghe được mấy cái lời này nói rồi khi họ nghe được họ nghĩ họ giàu có họ thông minh họ hô hào một cái là biết bao nhiêu người tung hô dạng tới thì họ lại càng nói mình là cái gì nữa thì cho nên thành ra những cái người giàu của thời nay đó ở trên bề trên nói đó đa số là không có thoát được cái sàng lọc này những đứa con của Phật của trời Đức Thầy nói là đa số là những đứa ngu mà thành khôn khờ mà thành Phật á khôn mà thành quỷ á là ở thời này là vậy á tại vì khi có tiền có trí tuệ đó ai nói cái gì ra cũng không tin hết cũng cứ nghi ngại cũng đắn đo rồi cũng này nọ nữa nhưng mà thời gian đâu còn nữa chuyện nói cái clip này clip ba clip trước là chuyện nói nước việt để tan 141 để tan 142 để tan chuyện nói nghe sẽ thua clip 144 vừa rồi chuyện nói là nước việt cứu giãn hồi không nổi sẽ có chiến tranh sẽ có nạn đói và à, khủng hoảng sẽ ra là là kéo màn tiền trở thành tiền giấy là việc nói với lòng từ bi để cho mọi người nghe được và hiểu và có cái sự chuẩn bị để thay đổi và đồng thời á thì có một cây nhang này cái cần thêm trăm triệu cây nhang nữa để mà xin cha xin phật để giảng hồi chứ dầu sao anh em ờ, dòng họ xa gần của mình á, đầy ở bên bển hết nước của mình mà bị dài trái qua tiễn mà tàn phá như kiểu bên Ukraine thử thì lấy cái gì để mà tiền ở đâu để mà tha xây dựng lại xỏ chửi, xỏ à, chửi, à, nói chuyện vu vơ cho quý vị nghe <laughs> hiểu về thượng đế hiểu về phật phật thầy cũng hiểu rồi nhưng mà hiểu được có một nắm lá tại vì uh, mấy sư thầy 700 năm nay cứ uh, bị thần tú sửa kinh cho nên lúc nào cũng à, không có đề cập đến cha mẹ và cả mấy triệu tăng ni thời nay đại thừa đều phỉ đa số nha là phỉ bán cha thượng đế là mẹ cha mẹ là cha luôn cả chư Phật cả các vị Bồ Tát lập ra uh, cõi thế gian mình vậy mà thiên ma nó xuống đây vào thời mạt pháp này nó kêu con đừng nhìn cha <laughs> thì là con đang làm một trong cõi ta bà khổ ta bà quá khổ thế gian quải thế gian quá quải mà nếu mà chúng ta không lặn hợp trong cõi ta bà chúng ta không giơ tay lên thì cha mẹ nào cứu mình tại vì mình khoanh tay mà mình đang lặn hợp với dưới nước cha mẹ thấy dây mình không thèm nắm thì làm sao mình lên được thì hôm nay chị có nhiệm vụ là nhắc nhở lại cha mẹ là lớn nhất và đồng thời vẫn tu tập theo đại thừa nhưng biết thêm cha mẹ ngưng phỉ bán cha mẹ là thế này thế nọ đa số việt nam mấy thầy mấy phật tử mà tinh tấn đó chắc chắn sẽ không lọt kỳ này mình muốn đi mỹ mà mình không có nộp đơn xin cái quốc xin ờ, xin ờ, cái giấy hộ chiếu của được vô nước Mỹ thì làm sao mình được đậu thì kỳ có nhiều đó kỳ nói hoài bây giờ mình tin đã tin Phật rồi Phật A Di Đà có thật Thích Ca có thật Phật Di Lạc sắp xuất hiện có thật bây giờ mình tin thêm Phật mẫu tin thêm thượng đế thì cọp thêm cánh là chắc ăn luôn vậy mà cũng không tin thiệt là buồn á cho nên có năm thứ mà lâu nay kiệt thường nói là kiệt đồn nổi thứ nhất là những phật tử tu giỏi thứ hai là những con chiên của chúa tu quá siêu thứ ba là những anh mắt kiến cận quá dày thứ năm là những người có tiền có quyền thứ sáu thứ, thứ sáu là những dân chơi xăm mình cầm mã tấu chạy vòng vòng ngoài đường hay như là phật thì à, những thứ đó là bỏ tay á còn những người mà được đậu kỳ này là trong sấm giảng sáu quyển của đức thầy có nói đó là những đứa con khù khờ ngây ngô nhưng mà đó, quay đầu giờ chót tỉnh ngộ thành phật các lãnh đạo của mình nếu mà ai cũng giữ ngũ giới thì hôm nay đâu có đóng củi mà đút vô lò đâu ba giới thôi đừng ngủ giới với người ta không sát sanh không trộm cướp không tà dâm không giọng ngữ và dạ, không say mê say rượu ok rồi say rượu cũng cho tạm được đi gái ok cũng có được tạm được đi nhưng mà cái tham rồi với uh, cái ác cái đó, đó là cho nên hôm nay nước việt á, sẽ khó mà giữ nổi một cái những ờ, một cái ờ, cái cục diện ngày hôm nay sẽ thay đổi bởi vì những cái đó Bây giờ Phật tóm tắt lại clip này buổi sáng thứ tư Kiệt ngồi rảnh ở đây Nếu bữa nào Kiệt rảnh Kiệt nói chuyện nữa để à, tóm lại cái clip 144 là việc à, à, rất là từ bi đang à, gia hộ cho những cái em dư luận viên chửi kiệt để mà bớ à, gì nói vô minh không có chưa có hiểu chứ không phải nó cố ý nhưng mà những đứa này là những đứa có ý chí quật cường nó sẽ mau thành phật hơn những cái đứa mà không không có biết chửi tại chửi kiệt càng nhiều sau nào thành phật càng lẹ nha quý vị cho nên ờ, gán mà chửi cho nhiều thì để sau này quay tâm cho lẹ đó, thì ý kiệt muốn nhắn nhủ clip này như vậy rồi với uh, mong cho uh, ngày mà biển đông dậy sóng nước mình giảm sự mười 10 10 bớt lại phân nửa cũng là lời vậy nhưng mà từ đây tới ngày đó thì dài trăng thôi à mỗi một à, dài trăng á biết cái trăng là bao nhiêu ngày rồi phải không dài trăng đó việc chỉ đóng vậy đó chắc luôn á thì à, trăm triệu cây nhang sẽ đốt đều đều lên mỗi ngày mỗi chiều ra bằng ra cái lon á nam mô ngọc hoàng thượng đế <laughs> nam mô phật gì đó cứ khấn mỗi ngày cho giảm sự chết chóc trong gia đình của mình đó là tại sao những cái clip gần cuối của à, cái đường hầm này thì phải nói lên sự thật mà khi nói lên sự thật thì lại mất lòng thường thường sự thật hay phủ phàng mất lòng đúng không Đây, chỉ có mấy người à, ở xa không biết ở đâu à, vừa ghé thăm tại nãy giờ ngồi ở đây tưởng đâu mình cô đơn ngồi nói vu vơ bây giờ nói cái con số người ngồi nghe làm sao nữa núi này lúc nào cũng có người lên thăm hết đó quý vị bây giờ là phật xin hẹn lại à, lần là ly cà phê kế tiếp nha <laughs> mỗi sáng á bà xã làm cà phê đổ vô cái lon này chứ cũng không có đi quán nữa rồi cái lên đây cái bữa nào mà không có hội họp ở công ty á, thì ờ, vậy nè chỉ ngồi sở chuỗi với cái điện thoại gọi vòng vòng chừng năm sáu cú thôi cho mấy quản lý thôi để làm việc thôi đó thì uh, sinh hoạt vậy bữa nào mà có hội họp thì uh, vô trong công ty hội họp thôi xin tạm biệt hẹn uh, clip sau như là phật